Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng so Kèo cũng như là các kênh khác của tiến đó chính là kênh Tiếng Bóng Đá cùng với kênh Tiếng Bóng Đá VIP nhé Thì tiến cũng nhắc lại một lần nữa, riêng cái kênh Tiếng Bóng Đá VIP này là cái kênh mà tiến sẽ đưa full tất cả các kèo tại cái giải bóng đá SEA Games 32 lên đây cho anh em anh em nhớ theo dõi tại cái kênh này Đó cái giải ao làng 3 SEA Games 32 à, thì tiến sẽ đăng đầy đủ các video ở các trận đấu tại sea games lên đây nhé anh em đừng có bỏ lỡ những cái kênh này nhé nhớ để lại cho tiến một cái lượt đăng ký này cùng với kênh uh, tiến bóng đá và tiến sâu kèo luôn nha anh em ok thì quay trở lại với cái video lần này Tiến sẽ phân tích cũng như nhận định cho anh em một cái trận đấu muộn tại giải đấu ngoại hạng Anh nhé anh em. Đó cái trận đấu trước tiên là Tiến sẽ lên trước cho anh em trận đấu giữa Liverpool với Fulham đi. Rồi video sau Tiến sẽ lên cho anh em luôn cái trận giữa Man City với West Ham nhé. Thì đầu tiên là uh, Liverpool với Fulham thì cái cặp đấu này là cái trận đá bù vòng thứ 28 nha anh em đấy thì trận này được diễn ra vào lúc 2 à, giờ phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai thì uh, trước tiên uh, tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mày cái đã đưa ra trước nhé ok đây anh em à, thì nhìn vào cái màn hình anh em có thấy được đây chính là cái tỷ lệ kèo mà tiến đã sàng lọc ra để đưa lên đây cho anh em có thể tham khảo và nhìn rõ hơn à, thì đội chủ nhà Liverpool chấp đội khách Fulham với mức chấp là một trái rưỡi cả trận này và chấp nửa trái ở ngay trong hiệp 1 còn về ta mã kèo ờ, tài xỉu trận đấu này đó chính là 3.25 cho mã cả chặn và 1.25 cho mã kèo tài xỉu hiệp 1 còn tài xỉu phạt góc là 4.5 cho mã kèo tài xỉu hiệp 1 và 10 hoa cho mã kèo tài xỉu cả chặn Đấy còn về mã chấp góc thì Liverpool với tư cách trên sân nhà cũng sẽ chấp góc cái thằng Fulham với mức chấp là 3.5 cả chặn nha anh em. Đó và chấp 1.75 ở ngay trong hiệp 1. Còn về mã kèo thẻ phạt thì Fulham sẽ chấp ngược lại Liverpool với mức chấp là nửa trái về mã thẻ phạt này. Đó và tài xỉu là 3.5 cho mã kèo tài xỉu thẻ phạt ở trong cái cuộc đấu đầu đêm nay thì tiến cũng xin ờ, nhắc lại một lần cuối cùng à, hiện tại trên trang nó có nhiều mã kèo lắm anh em cả trăm cả hai ba trăm mã kèo trong cái trạng ngoại hạng anh này nhưng mà tiến không có tiện đưa lên đây nhiều mã kèo cho anh em được đó tiến không có thể nào đưa cái trang lên đây được nữa vì chắc chắn nó sẽ bị vi phạm cái chính sách của youtube ấy nó sẽ đánh sập cái video của tiến cho nên tiến mới đưa lên như thế nào những những cái mã kèo này cho anh em có thể tham khảo kỹ càng nhất và tiến cũng xin chia sẻ thêm một uh, số điều gần đây mà có nhiều anh em hay hỏi tiến thứ nhất anh em thường nhắn tin cho tiến để xin vào nhóm anh em muốn được vào cái nhóm của tiến thì bắt buộc anh em phải chơi trên trang đấy bắt buộc ở đây là sao vì tiến không muốn anh em chơi qua đầu qua cò bị tụi nó ăn like mất phí của anh em anh tụi đó chơi trên đầu anh em đúng không chơi như vậy chơi làm gì anh em chơi chẳng nào ăn cũng bị mất phí mất like hết nó chơi như thế thì thì có lời lãi gì đâu toàn lỗ thôi nên tiến mới khuyến khích anh em chơi trên trang đó mà để chơi trên trang thì bắt buộc anh em phải có vốn đúng không vốn ít nhất cũng một hai củ trở lên đấy thì cái chuyện nó bình thường còn cái việc mà anh em mà mà chưa tìm được một cái trang uy tín ấy thì tiến mới chia sẻ ai mà chưa có trang muốn cùng đồng hành với những cái trang mà tiến đang quảng cáo với cái trang mà tiến cũng đang chơi trên đó luôn thì anh em cứ liên hệ tiến sẽ hướng dẫn cho anh em tiến không phải là chủ của cái trang đó cái trang đó là nhà cái châu âu có cả triệu người chơi anh em hiểu anh em nên nhớ cái điều đó tiến chỉ là cái người giới thiệu cho anh em cái trang đó đó vì tiến thấy nó uy tín đó nó nạp rút nhanh nó bảo mật nó an toàn nó chơi hợp lệ đó thì nói chung như vậy tiếng mới giới thiệu cho anh em thôi anh em muốn có một cái trang nói chơi như tiếng thì tiếng hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản cách uh, vào kèo cách đặt kèo cách mua bán kèo gì trên đó đó đó chủ yếu anh em mình cứ chơi chung nhóm đúng không lấy những món kèo mà tiếng đưa ra tiếng phải giúp đỡ hướng dẫn cho anh em còn ai mà sợ bị lừa này nọ thì né ra đừng có nhắn tin mà hỏi tiếng ơi rồi uh, những cái mã kèo mà em đưa trên nhóm có chuẩn không hay là cái trang em chuẩn bị cho chỉ cho tụi anh nó, nó có ok hay không không này nọ thì tốt nhất thì đừng có nhắn tin cho tiếng như vậy để làm gì mất thời gian thôi tiếng không có rảnh mà đi giải thích với từng người đâu đó tiếng đã nhắc nhiều lần rồi mong anh em hiểu cho tiếng nhé vì à, qua nay là tiếng rất là bận luôn có nhiều người nhắn tin cho tiếng nhưng mà toàn hỏi về cái vấn đề gì đâu không à tiếng không có cái thời gian mà để để chăm sóc những cái anh em mà cần tin tưởng người ta tìm tới tiếng nữa hơi đâu mà đi giải thích với mấy anh em đó mấy anh em mà không tin tưởng mình đúng không nói thẳng là một lần nữa nếu như mà tin tưởng đó muốn vào nhóm muốn có một cái trang chơi uy tín bắt buộc phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online hoặc là cái ví momo ấy đó chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link ở dưới phần mô tả trong video đây tiến sẽ cho anh em xem luôn bốn cái đường link dưới phần mô tả à, đó chính là cái phần như Facebook nè tele fanpage cùng với tiktok anh em ấn trực tiếp vào một trong bốn cái đường link này thích uh, liên hệ qua nền tảng nào bấm vào nền tảng đó à, và tiến cũng nói luôn là tiến đang bị giả mạo khá là nhiều trên các nền tảng này đặc biệt là cái telegram anh em đừng có vào telegram mà gõ cái tên kèo bóng cao tiến mà tìm nữa đó bị giả mạo cái chục người trên đó nó lừa cái cái danh của tiến để để nó đi uh, uh, lừa lọc anh em ấy nói chung là vậy anh em cứ ấn trực tiếp vào những đường link trên những cái kênh chính thức youtube của tiến hoặc là liên hệ trực tiếp vào số zalo 0963 731 346 thì anh em tin tưởng có đủ điều kiện mà tiến đưa ra liên hệ tiến sẽ đưa tất cả vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản chơi trên trang thôi đơn giản là như vậy đó tin tưởng hãy liên hệ nhé Ok thì quay trở lại với cái tỷ lệ kèo lần này đó trước khi mà đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất anh em hãy cùng Tiến đi phân tích nhận định về cặp đấu này nhé Ok thì đầu tiên anh em có thấy được đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này Liverpool chủ nhà ra sân với sơ đồ là uh, ờ, 433 đó bộ ba tiền đạo của Liverpool đó chính là Luis Diaz cùng với Rashford và Mohamed Salah còn về ờ, Fulham Fulham thì chơi với sơ đồ là 4231 cái tiền đạo cắm cao nhất đó chính là Carlos Vinicius này à, nhìn cái thằng Vinicius này anh em thấy cái tên giống cái thằng của ờ, tiền đạo trẻ hiện tại của Real không đấy còn cái bộ ba mà hỗ trợ cho cái thằng Fulham đó chính là cái thằng uh, ờ, Reis cùng với uh, và Wilson thì đây là cái sơ đồ ra sân dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu cho anh em chúng ta có thể tham khảo trước trận đấu thôi đó nó không có gì chắc chắn ở trong cái đội hình chính thức hết nên anh em chỉ xem sơ qua thôi nhá đó còn tiếp theo đây thì anh em có thể xem qua về cái tình hình lực lượng chấn thương của hai đội này à, chủ nhà Liverpool có bốn cái trường hợp vẫn à, chấn thương trong trận à, đối đầu đêm nay trong đó có các cầu thủ à, khá là quan trọng với đội bóng như là Firmino cũng như là Naby Keita này hay là Ramsey này đó còn về đội khách uh, Fulham cũng không hề kém khi mà có cũng có đến uh, tổng cộng là 5 cầu thủ chấn thương trong cuộc đối đầu đêm nay đó Kuyawa cùng với Rem nè đó Beria và Mitrovic còn về cái trường hợp của cái thằng William thì cũng đã chúc mừng cho cái thằng Fulham là đã có được cái sự quay trở lại của của cái thằng tiền vệ William này cụ tiền vệ của Chelsea đó thì có nói chắc chắn sẽ giúp cho cái lối chơi của Fulham có thêm nhiều cái sự uh, uh, kiểu như là là có thêm những cái uh, bài bản hơn và nó có nhiều cái đường mà mà tạo lên được những cái cơ hội phản công đó để tạo nên được nhiều bàn thắng hơn cho cái ờ, đội bóng Fulham có nhiều cơ hội để ghi bàn được vào lưới Liverpool đúng không anh em đó dù gì William cho dù đã xuống phong độ nhưng vẫn là một cầu thủ đẳng cấp thuộc uh, châu Âu hiện tại đấy thì tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng hiện tại của ngoại hạng Anh này đó của hai đội bóng này đây thì hiện tại ờ, cái thằng đội chủ nhà Liverpool thì nó đang có được tổng cộng là 56 điểm sau 33 vòng đấu này 16 thắng 8 hòa 9 thất bại ghi được 65 bàn thắng và để thủng lưới 42 bàn còn về đội khách Fulham thì nó có được 13 thắng 6 hòa 14 ờ, thất bại sau 33 vòng đấu và nó có được ờ, cũng là 45 điểm nha anh em đó và cái thông số của nó khá cân bằng nhau 45 bàn thắng và 45 bàn thua thì nhìn chung về hai đội bóng này Liverpool xét về tất cả Liverpool vẫn chênh lệch cái đẳng cấp cũng như là cái điểm số hiện tại của Liverpool bỏ xa cái thằng Fulham đến 11 ờ, điểm cách biệt đó và Liverpool hiện tại ờ, nói gì nói nó vẫn đang rất là khó đang rất là chặt vặt để giành một cái vé dự cúp uh, châu Âu vào mùa sau đúng không anh em khi mà hiện tại nó chỉ có được 56 điểm và kém cái vị trí uh, để lấy một vé dự cúp châu Âu gần nhất đó chính là MU với 63 điểm đang đứng ở vị trí thứ tư nó thậm chí là MU đang thi đấu ít hơn một trận nữa anh em nhưng mà phía trước chỉ còn 5 vòng đấu đối với Liverpool nữa thôi chắc chắn mọi cơ hội mà tham dự với châu Âu nó sẽ dần khép lại và đấu với Liverpool mà thôi đấy nhưng mà nếu như trường hợp Liverpool vẫn giữ nguyên được cái vị trí thứ năm ở thời điểm này đó và Man City một đội bóng tại ngoại hạng Anh sẽ lên ngôi vô địch tại cái giải cúp C1 mùa sau thì uh, chắc chắn cái cơ hội để nhường là cái cơ hội mà để nhường cái vé ở vị trí top 4 sẽ dành lại cho Liverpool đó ok thì nói chung cái vị trí top 5 vẫn là khá là đẹp đối với Liverpool còn phải trông chờ Man City có vô địch ở cúp C1 mùa giải năm nay hay không nữa đúng không anh em nó còn về đội khách Fulham thì uh, gần như nó chả còn cái mục tiêu nào ở mùa giải này khi nó kém vị trí top 6 đến uh, tổng cộng là 9 điểm cách biệt một cái vị trí mà để tham dự cái một cái vé dự cúp C3 châu Âu đó thì nói chung Fulham hiện tại nó đã yên thân yên phận ở cái cái cái cái vị trí này rồi anh em còn nhìn chung thì cái trận đấu này chắc chắn Liverpool nó sẽ uh, muốn giành tối thiểu là là ba điểm trước Fulham ít nhất là là không để nhận thất bại trước cái đội bóng này đúng không anh em đó để có thể tiếp tục giữ vững cái ngôi vị ở vị trí top 5 của mình để nuôi cái hy vọng dự cúp C1 mùa sau thì tiếp theo anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai đội những trận gần đây này đầu tiên thì Liverpool sau khi trải qua cái chủ trận uh, khá là tệ hại thì ở 6 trận gần đây nhất nó đã bất bại anh em đối với hai trận hòa liên tiếp 0-0 trước Chelsea cũng như là hai đều trước cái thằng à, Arsenal và bốn trận sau đó gần đây nhất luôn đó thì Liverpool nó đã có được tổng cộng là bốn chiến thắng liên tiếp đó 6-1 trước Leeds trên sân khách cũng như là 3-2 trước ờ, Nottingham Forest trên sân nhà này đó rồi 2-1 trước West Ham trên sân khách và trận thắng mới đây nhất là 4-3 trận thắng đầy ờ, đầy đầy ờ, hấp dẫn trước cái thằng Tottenham ngay trên sân nhà của mình đó một phong độ cực kỳ tốt của Liverpool ở những vòng đấu gần đây còn về Fulham thì nó cái phong độ gần đây của nó cũng ờ, không được tốt cho lắm anh em khi nó chỉ có đúng đúng hai chiến thắng thôi và cùng với đó là phải nhận đến 7 ờ, thất bại ở 9 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường nó một phong độ cực kỳ tệ của Fulham nhưng mà nhìn chung những cái trận thua gần đây của Fulham anh em đó 4 trên 6 trận thua gần đây của Fulham thì nó chỉ ờ, thua cách biệt với một bàn thắng mà thôi đó một cái hàng phòng ngự cũng khá lỏng dành cho Fulham thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái phong độ sân khách lẫn sân nhà của hai đội này thì trên sân nhà Liverpool hiện tại đang bất bại ba trận liên tiếp với hai thắng và một hòa đó còn à, Fulham thì nó chỉ có đúng một chiến thắng và phải nhận 4 thất bại ở 5 chiến làm khách gần nhất xét về bộ mặt thì Liverpool nó đang nhỉnh hơn Fulham khá là nhiều nha anh em còn về cái lịch sử đối đầu thì khá là bất ngờ khi mà Fulham nó nắm lợi thế ở ba cuộc đụng độ nhau gần nhất giữa hai đội đó với một chiến thắng vào cái uh, uh, trận ngoại hạng Anh lượt về mùa giải trước đó thì ở ngay ngay mùa giải trước thôi thì ở trận lượt đi hai đội cũng đã hòa nhau với tỷ số một đều trên sân nhà Fulham và như tiếng đã nói là quay lại với trận lượt về ở mùa trước ấy Fulham cũng đã đánh bại Liverpool với tỷ số 1-0 ngay trên sân nhà của Liverpool luôn còn ở mùa giải năm nay thì à, ở trận lượt đi thì Liverpool cũng đã để cho cái thằng Fulham cầm hòa với cái tỷ số là hai đều trên sân nhà của Fulham thì tiến sẽ cho anh em xem thêm một ít thông số về trận này này đây ở trận lượt đi ngoại hạng Anh mùa này thì cái thằng Liverpool nó chấp khá là cao anh em chấp 1.75 cả trận luôn nhưng mà nó chỉ có cái tỷ số là hòa hai đều thôi đó một cái uh, mã kèo chấp cực kỳ cao nhưng mà cái kết quả của trận đấu mang lại cho Liverpool thì chẳng có ý nghĩa gì hết đó khi mà nó kiểm soát bóng trận đấu này lên đến 67% so với 33% của Fulham mà nó chỉ tung ra được 11 cú sút lên em đối với 4 pha mà gây nguy hiểm thôi đó Fulham nó cũng không kém cạnh ti chỉ kiểm soát kiểm soát bóng 33% nhưng nó lại có đến 9 pha dứt điểm đó trong đó có 3 cú sút gây nguy hiểm nói chung nhìn chung về cái cái trận đối đầu ở trận lượt đi thì hai đội cũng không có chênh lệch nhau quá nhiều đó chỉ hơn một cái là Liverpool với cái đội hình à, dày dặn kinh nghiệm hơn và những ngôi sao nhiều hơn nên nó kiểm soát bóng uh, nhiều hơn so với cái thằng Fulham mà thôi đó thậm chí là ở trận lượt đi này Fulham mới là cái đội dẫn trước nên em đó mở bàn thắng trước với tỷ số 1-0 và bị Liverpool gỡ hòa một điều nhưng đến phút 72 thì Mitrovic tiền đạo của Fulham lại nâng tỷ số lên 2-1 đó và đến phút 80 Liverpool mới có thể gỡ hòa hai đều nói chung một trận hòa cũng đầy may mắn đối với Liverpool trong cái cuộc đối đầu này đúng không anh em thì quay lại với cái uh, những cái thông số mà tiến vừa nói đó về phong độ về lịch sử về cái đội hình dự kiến cũng như về xếp hạng bảng ngoại hạng Anh hiện tại thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái thông số phạt góc cũng như thẻ phạt trong cái lịch sử đối đầu của hai đội cho anh em có thể đầu tư nhé đây 8 trên 10 chặn đụng độ nhau gần nhất giữa Liver và Fulham thì cả hai đều có dưới 4.5 thẻ phạt. Cái tỷ lệ về xỉu thẻ trận đấu này cũng khá là cao. Khi mà hai đội chắc chắn sẽ không có bung sức quá nhiều trong cái trận đấu đầu đêm nay vì chả còn cái mục tiêu gì đối với cả hai cả. Đấy, còn về cái kèo mà 5 trên 7 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai cũng đều có từ 10.5 uh, mã kèo là là phải gốc quả phải gốc trở lên thì riêng về cái mã phải gốc tiếng cũng không khuyến khích anh em vào mã kèo tài gốc ở trận đấu này vì sao vì hiện tại Fulham nó chả còn mục tiêu gì còn Liverpool nó chỉ cần là hòa hoặc thắng thôi nó cũng uh, không có cần phải phải bung sức quá nhiều đúng không em nó còn phải uh, uh, chuẩn bị cho những những cái chiến thuật mới cũng như là một cái lối chơi mà nó nó nó ok hơn để đỡ bị các đội khác bắt bài để tiến xa hơn vào ngoại hạng Anh mùa sau đó thì nhìn chung tất cả thì liver nó vẫn đang có phong độ cực kỳ cao nhưng mà những cái về những cái cái tình huống mà tạo qua ra cái quả phạt góc á, khi mà đối đầu với Fulham thì nó à, không có cái tỷ lệ về tại góc khá không có về cái tỷ lệ tại góc cao đâu anh em đó vì vậy cho nên anh em à, tốt nhất là bỏ qua cái kèo tài gốc trong trận đấu này đi hay đó anh em có thể đầu tư xỉu thẻ cho tiến ok với những gì tiến đã phân tích cũng như mã kèo mà tiến đã đưa ra trong cái uh, uh, trận đấu này cho anh em tham khảo thì tiến sẽ lựa chọn các mã kèo như sau đầu tiên là fulham được chấp trái gửi cả trận này cùng với đó là anh em có thể vào thêm cho tiến đó chính là mã kèo uh, tài ở cái trận đấu này đó và Tiến dự đoán trận đấu này sẽ có tiếp tục là một cái kết quả là hòa à, với tỷ số hai đều hoặc là Liverpool sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 2-1 hoặc 3-2. Anh em cũng có thể dặn thêm một ít với cái số 2-1 dành cho Liverpool cho Tiến nhé. Đó để tránh đi cái việc mà thua nửa mầm kèo tài. Ok thì đây là những mã kèo mà Tiến đưa ra trên YouTube cho anh em tham khảo, hợp mã trùng máu thì vào nhé anh em. Còn những ai muốn lấy những mã kèo chuẩn hơn để vào bờ ấy, trước giờ bóng lăn khi mà Tiến nắm bắt được cái lối chơi của tụi nó, biết được cái sơ đồ chính thức của cả hai, lúc đó Tiến sẽ đẩy những mã kèo chuẩn hơn lên riêng trên nhóm cho anh em chơi thì tiến cũng nhắc lại một lần nữa à, những anh em nào muốn có một trang chơi uy tín đó muốn vào cái nhóm của tiến thì bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online đấy à, hoặc là có sử dụng ví momo để có thể tạo tài khoản trên trang để liên kết ngân hàng để chơi để nạp rút về tài khoản đó thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn đường link dưới phần mô tả ở video nhé ok anh em cần thì cứ liên hệ tí giúp đỡ thôi tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em anh em cũng đừng có quên là để lại cái lượt đăng ký theo dõi kênh cho tiến nhé đầu tiên là kênh tiến số kèo này tiếp theo là tiếng bóng đá và tiếng bóng đá vip tiếng bóng đá vip là cái kênh mà tiếng đã nói là chiên lên các kèo tại vò sea games 32 lần này ok thì tiếng cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như chúc cho anh em cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé